Vậy dạ đây Gì Gạnh không anh Ngành gì Chị Mình chơi gay hay chơi BD gì nói luôn Cái gì vậy bá Cho em mượn uh, nick uh, Free Fire đi anh Mượn nick Free Fire 5.000 đô cái, cái gì mà 5.000 đô Trời ơi tại là anh em với nhau đâu gì mà dịch trời Đỡ lâu đầu đến 5.000 đô của em vì Vì là anh em với nhau chứ người ngoài mượn là anh cho rồi Chứ anh em với nhau thì anh để lắm thì anh mới lấy 5.000 đô Thôi được rồi, thôi dịch không cho em mượn nick thì thôi, ok. Vậy thì tôi. Em mượn nick để làm gì? Em tin mượn để để để chơi game hay em mượn em hát luôn nick anh hay gì? Đâu, em mượn ờ, em chơi game thôi, em chơi một hai dáng thôi, tại em thấy nick anh có skin đẹp á, em mượn một hai dáng thôi. Mai trả, à, nhầm tí trả. Tí trả. Không, không ơi, thằng ca mượn nick anh cho không không không? Không cho anh. Cái Đúng rồi, anh nhìn mặt nó gian quá, nhìn mặt nó hôm nay hay vũ quá. Tí trả, em mượn tí em trả mà. Nó Thôi, anh cho em mượn nick đó bởi vì nhìn kính em giống kính anh rồi anh cho mượn ạ. À ờ à, được được tí trả tí trả rồi dạ, ok rồi anh anh để uh... đó ở à, dưới đấy nè ờ lấy đi ê Rồi. mất cái gì mà chết tao mà mà chết okay, tao mà okay, okay. Mày. cảm ơn chị ơi cảm ơn dịch đó ok ok ok tí trả thì <laughs> cuối cùng này bây giờ cũng đã vô được đích free fire của Mr Dịch rồi và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và mình current đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với kênh free fire nữa của mình yes và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và một nút subscribe và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông đó có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha phía bên phải cũng như là bên trái và giữa màn hình đó chính là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình. Nếu mà bạn nào mà chưa theo dõi những trang mạng xã hội này thì các bạn đừng quên theo dõi để khi gọi là cập nhật những video mới nhất tập kênh của mình luôn nha. Ok mọi người ơi, ngày hôm nay thì cuối cùng sau bao nhiêu ngày gọi là gạ kèo Mr Dịch thì cuối cùng mình cũng đã gọi là mượn được nick Free Fire của Mr Dịch rồi. À không không phải mượn nick đâu anh em, mà ngày hôm nay nói đúng hơn là tôi sẽ gọi là đột nhập vào nick Free Fire và hack nick Free Fire của Mr Dịch luôn. À nói hack nick vậy thôi chứ thực ra là mình cũng đâu có lấy được lại cái kênh này lấy là lấy lại được nick free fire này đâu tại vì là nick free fire của dịch bảo mật rất là kỹ luôn cho nên là mình không có gọi là hát được nick của dịch đâu với lại là mình cũng không có làm như vậy đâu nhưng mà thôi dù sao thì bây giờ cuối cùng ngày hôm nay cũng đã vô được nick free fire của anh dịch rồi thì mình sẽ gọi là khám phá xem là ở trong nick free fire của anh dịch sẽ có những gì hay và hấp dẫn nha trời ơi nick free fire của tôi á hôm bữa giờ á là nạp hết 4 triệu rồi đó anh em nhưng mà đồ đạt cũng chưa có nhiều nữa mà tôi thấy anh dịch á có được cái bộ gọi là học viện chiến binh này quá trời đẹp luôn cho nên á là mình muốn gọi là vô đây khám phá coi nick anh dịch có gì đầu tiên á thì để coi coi ôi nick của dịch có mấy cái gọi là cái emoji có mấy cái động tác này nè ngầu vãi nồi luôn dịch có full luôn nè mọi người một hai ba bốn năm sáu bảy tám trời ơi có 8 cái luôn còn bên nick của mình thì mới chỉ có gọi là hai cái thôi mà mỗi cái hình như là phải mua hết 200 300 kim cương hay sao á ôi nick của dịch á để ý nãy giờ mình mới thấy là có 5.000 kim cương nha ok rồi tới cái con gọi là cái con ờ, chim kết cục rồi ôi chim kết cục này nhìn cũng ngầu vãi nồi anh em à ôi nó có tới 4 động tác luôn này bây giờ để mình thử vô shop coi vô shop coi trong đây có dịch có gọi là làm gì không mới này ôi trời mời nhiều ấy cái nick này của dịch á là thật ra là nick này của dịch á là dịch mua bởi vì bạn biết sao không tại vì là cái hôm mà học viện chiến binh ờ, ra mắt á là vịt chưa có kịp gọi là quay cái sự kiện đó cho nên là nó đã hết sự kiện rồi cho nên nó là dịch quyết định là sẽ mua cái nick free fire mới có cái bộ skin học viện chiến binh này nè nói chung là tuy là nick mua thôi nhưng mà mình cảm giác là nick này nó vẫn rất là xịn các bạn à bây giờ để mình coi coi là ở trong gọi là nick free fire của dịch có gì coi đầu tiên á là chúng ta phải vô tử đầu để main hai à Why? Nhiều đồ phết nhờ Wow Nhiều đồ phết luôn á các bạn ơi Trời ơi đích phi phai của tôi À đây đây chính là cái tóc của tôi nè Ôi cái tóc này mà bỏ vô gắn chung với bộ đồ này nhìn hơi um, hơi ngáo mấy má à, Có cái tóc này cua te đấy Cái tóc này cua te phải nồi anh em à Ô cái tóc này là cái Đầu cắt môi Cái này là đầu cắt môi anh em ơi Trời ơi cái này là đầu cắt môi mấy má Ồ, tóc màu xanh của Phong Cận nè Phải nồi tóc bánh kem Ê, tính ra là khi mà mình vô nick của dịch thì mình mới nhận ra là ở trong Free Fire nó còn những cái bộ trang phục khác so với những cái bộ trang phục ở trong shop luôn đó nha. Tại vì là mình ban đầu mình vô shop của nick mình á thì mình thấy nó rất là ít đồ luôn và mình nghĩ là chắc là Free Fire đó chỉ có bao nhiêu đây đồ thôi nhưng mà không ngờ là ở đây nó còn có nhiều đồ hơn tới như vậy. Ô, cái này là của Trung Quốc hay là Hồng Kông gì nè? Cái con ma này đang bị yểm bùa nè. Ồ, tóc tím nè. Ui, tóc đầu đính nè à vẫn đang xài nhân vật ronaldo à ôi giời ơi tóc này giống tóc của tôi thế ôi tóc này giống tóc của tôi ngoài đời thế anh em ơi rồi giống thế không biết trời wow tóc yasuo mọi người ơi um, à thực ra thì nếu mà dịch uh, xài cái tóc này thì mình thấy nó cũng hơi ngầu nhưng mà nhìn nó giống sơn Sengoku quá mấy má đây nói chung là cái tóc này vẫn là cái tóc đỉnh nhất anh em à ồ có tóc màu xanh này. Còn ủa tại sao nó không có tóc gọi là màu đỏ ta? Tôi đang kiếm thử coi là trong đây nó có cái tóc màu đỏ không? Có cái mũ màu đỏ này, nhưng mà tóc thì lại là tóc vàng. Ơ, à, tóc hồng này. Ê, rồi. Ôi, tính ra là nhiều phết luôn nha. À chưa đâu nha mọi người Ở bên dưới đây á, là còn nhiều bộ trang phục khác nữa nha Nhưng mà chỉ là nó không phù hợp với nhân vật Cho nên là không có gắn vô được thôi Chứ thật ra là cái nick của dịch đó còn nhiều bộ đồ khác nữa Ôi nick của dịch xịn vãi nồi thề luôn á Ôi nít của dịch đúng xịn luôn á Ôi cái bộ cái tóc này nhìn hơi dân chơi nè Ồ oh, cái mặt quỷ này nè Cái mặt quỷ này mình thấy gọi là nhiều youtuber Free Fire hay sử dụng cái mặt quỷ này nè Nếu mà bạn nào mà thấy gọi là những youtuber nào mà hay sử dụng cái mặt quỷ này Thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha Ôi ngầu vãi nồi ơi cái này là trong cái game mà mình cũng không nhớ cái tóc này cái tóc này trong cái game gì nhưng mà đại loại đây là một cái tóc ở trong một cái game mà mình rất là hay chơi luôn ô cái tóc này thì lại giống nasus trong liên minh anh em à Wow, nhiều phết luôn đấy mọi người ơi Cái này là con uh, hồ ly anh em Nhiều phết CR7 nè, cái này là mắt kiến của CR7 nè Vãi đời Weibo <laughs> Kéo xuống rồi <laughs> Mình không biết các bạn có thấy giống mình hay không Nhưng mà thề với các bạn luôn là nhìn Nhìn cái gọi là cái đầu này y chang chị thỏ mini ở bên mini world luôn á Anh em có thấy giống mình không Nhìn giống phải nồi Ồ cái bộ này cũng ngầu quá ha tính ra là cái cái đầu này cũng ngầu phết luôn còn bên dưới đây bên dưới đây thì chỉ có nhiêu đây thôi mình cũng không để ý lắm bây giờ mình xuống phần áo đi ồ cái này là chung concept nè anh em ơi cái này là chung concept nè ngầu vãi nồi ờ không thật ra là mình có thể phối cái đầu này với lại nhiều cái áo khác nhau luôn nha mình có thể phối với cái này nhìn nó cũng hợp nè nhìn phối với cái này cũng hợp nhưng mà nó hơi màu vàng thôi ôi trời ơi có mấy bộ này đẹp thật sự luôn á anh em ơi Tính ra là tôi chưa bao giờ gọi là tôi vô cái nick free fire nào gọi là nhiều đồ như nick của anh Dịch luôn á Ôi nhiều đồ thật sự luôn thích vải nồi mọi người Tính ra trong đây có rất là nhiều bộ đồ màu đỏ luôn nè Mình có thể gọi là lấy những cái bộ đồ màu đỏ này để làm nhân vật cho mình nè Ờ ha tính ra tại sao tôi Ô có bộ này CR7 ờ, nè Đẹp phải Bộ màu xanh này từ, từ từ để tôi thử gọi là phối cái bộ nào mà nó màu đỏ coi <laughs> cái bộ này là màu đỏ tươi luôn nè nhưng mà cái bộ này thì nhìn là hơi bị uh, nhà quê quá cho nên là tôi cũng không có muốn bích nó đâu màu xanh nè cái áo này hình như là cái áo phong cận đang sử dụng nè còn áo này áo của siro rồi đúng không ta nhiều đồ ghê luôn á mọi người ơi bên dưới đây thì chúng ta sẽ có những cái bộ đồ như là kiểu ở đây thì chỉ là toàn những cái áo bình thường thôi mình nghĩ là tới thời điểm này thì sẽ không còn ai sử dụng những cái áo này nhiều nữa đâu còn tới quần coi quần thì mình nghĩ là chắc cũng không coi nhiều đâu tại vì quần á là mấy bạn thường sẽ phối ờ, chung với áo luôn rồi tới giày coi để coi giày coi ồ giày nhiều quá trời nhiều luôn á trời sao nó đông dịch nhiều đồ dữ vậy mình nói thiệt với các bạn luôn á là trước khi mà dịch sở hữu cái nick này á thì mình không biết á là cái bạn mà chơi cái nick này đã sở sử dụng bao nhiêu tiền để gọi là nạp vô cái game này nữa mà có thể nhiều đồ như vậy được cây <laughs> bộ này nhìn te vậy thề luôn bọn này nhìn cute vậy anh em bọn nó nhìn cute vậy nồi luôn ồ còn cái này là gọi là ông già noel nè ú phi vụ triệu đô đây là một bộ phim mình cực kỳ thích xem luôn nè phi vụ triệu đô nè anh em đây là bộ phim mà mình cực kỳ thích xem luôn còn qua hộp coi ui súng vĩnh viễn nè súng ak cái thứ vĩnh viễn quá trời luôn nè thẻ coi thẻ này khác thì dịch cũng sẽ có những cái hòm này nhưng mà mình sẽ không đụng vô đâu tại vì đây là nick của dịch mà cho nên làm sao tôi đụng vô được anh em ồ phi vụ triệu đô mấy má ơi Ê, tính ra là một tí nữa khi mà mình ao mình sẽ phải gọi là uh, ờ, đổi lại cho dịch nha chứ mất công đó là ông giờ ông chửi mình chết luôn á ồ oh, ở đây thì chúng ta sẽ có con gọi là wango tuyệt tùng còn cái con màu vàng mà dịch đang sử dụng là con wango rapper ngoài ra thì dịch còn có gọi là những con như là uh, otiro nè ô dịch không có con, con hồ ly à ui con Shiba này con mèo nè ồ tính ra con nào cũng cấp 7 ha đỉnh vải có con này là nó cấp 1 thôi nhưng mà mình sẽ chỉnh lại cho vịt mắc công là ông chửi tôi mấy má trời tôi nói thiệt với mấy má luôn á vô nít người ta á mượn đã mượn rồi mà không chịu gọi là đổi lại skin người ta chỉnh người ta chửi chết luôn á hồi để tôi đổi lại skin cho ổng cái coi à, nick của dịch là hồi nãy là xài cái tóc này nè đâu ta à đây cái tóc này rồi cái mặt thì không sử dụng rồi nè rồi à, bộ quần áo thì chắc là bộ à... Ây da chết mẹ rồi anh em ơi Chết rồi tôi không nhớ À đây đây bộ này bộ này bộ này Rồi cái quần là Cái quần thì chắc quần này đúng không ta mình nghĩ là cái quần là chắc là quần này Hoặc là quần này Hoặc là quần này Mình nghĩ là chắc là quần này này Tôi không biết nhớ nữa Trời Mất công tí nữa ông dịch ông vô ông chửi tôi chết luôn á Ông bảo á là mượn nít mà không chỉnh chịu không chịu chỉnh lại Đấy Rồi ok giống rồi đó Ok bây giờ mình sẽ vô vũ khí để coi thử nha Kho vũ khí nè Ồ ở đây thì chúng ta sẽ có M4A1 này Của cái này là vĩnh viễn á hả Ồ cái này đẹp phải nồi mọi người ơi Thề với mọi người luôn là cái này đẹp phải nồi luôn ở đây thì Vịt còn rất là nhiều súng này Còn tới AK coi AK này Vịt có cái cây này rồng lửa nhưng mà không vĩnh viễn Ồ cây này nhìn cũng ngầu phết à, ờ, M14 này Sika này Rồi uh, Gonza này rồi uh, ờ, SKS nè Ê tính ra là mỗi cây súng này ổng cũng sẽ đều có một cái cây gọi là vĩnh viễn nha Đẹp vãi nồi luôn Ô oh, Farmix Margaret nè Wow Cây này thì mình khá là thích bắn luôn. Nếu mà bạn nào không biết uh, không biết á, thì mình thích nhất ở trong Free Fire đó chính là cây súng này luôn nè. Nhưng mà cây này tiếc là nick của dịch không có cây gọi là cá mập các bạn à. Mình thì mình lại thích cây cá mập hơn. Ồ, SVD này. uh, cây này gọi là cây gì ta? AN94 mấy má uh, Plasma này Còn những cái cây này là hiện tại là những cái cây mà mình chưa cái đậu xanh tôi chặn mời 5 phút luôn bây giờ tiểu liên ở đây thì cây mb 5 này là một cái cây nếu mà bạn nào không biết thì cây mb 5 thì chúng ta vừa nhận ở trong cái dịp gọi là ronaldo này uh, umb sv sb 90 nè shotgun này shotgun thì chúng ta sẽ có cây cái cây này là một cái cây shotgun mà mình cực kỳ thích bắn ở trong free fire luôn bởi vì là cái cây này nó sẽ giúp mình gọi là kéo tâm à, mình thường thì mình sẽ tập kéo tâm với cái cây này ngoài ra thì dịch sẽ còn có rất là nhiều chảo này nắm đấm này lựu đạn này khác này ủa cái này là cái gì vậy ta à cái này là cây gọi là súng uh, súng bắn nỏ mấy má cây này là cây súng bắn nỏ còn ở trong sưu tầm thì dịch sẽ có những cái bộ như là kiểu uh, Ồ tính ra là ở đây nhìn dịch nhiều emoji vãi nồi luôn ấy Nhiều vãi Ôi trời ván trượt của ổng nè Ôi đúng nhiều luôn á Phương tiện ở đây xe thì một đống luôn Hòm xác nè à, ba lô này ba lô thì hiện tại mình chỉ mới sở hữu được có một cái trong free fire thôi các bạn ơi không biết là có cái đó ở trong nít dịch được không để mình kiếm thử coi đây ở trong free fire thì mình mới sử dụng cái con này thôi nè còn ổng này ổng có quá trời luôn <laughs> trời ơi nít dịch trời nít dịch dình ham luôn á dù cũng quá trời luôn nè Ôi nhiều thật sự luôn anh em ơi Trời đất ơi Ok và có lẽ là mình sẽ phải kết thúc video tại đây thôi Và nếu mà bạn nào mà yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và một nút subscribe Và các bạn đừng quên lắp cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Và nếu mà bạn nào mà muốn mình đột nhập những nick free fire của ai khác trong Hero Team Thì các bạn đừng quên để lại bình luận dưới Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo Goodbye